Chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Hôm nay mình về với à, Hấn Quảng, à, tỉnh Bình Phước Để hoàn thành lắp đặt và bàn giao công nghệ cho anh Thịnh một dàn máy làm cửa nhôm chim pha Thì trước mặt anh em là trưởng của anh Thịnh thì dàn máy này thì bao gồm một con máy cắt hai đầu F88 à, trước mặt em đây nó được mang thương hiệu là Factor thì con máy này được à, mang trên mình một cái à, màu xanh ngọc phục bảo được sơn à, tĩnh điện à, hai lớp phải được thiết kế bởi hai đầu đầu thứ nhất thì à, cố định đầu thứ hai thì à, di chuyển được trên cái thanh dây phi ờ, vuông hai này thì ờ, máy được ờ, tích hợp với một cái đèn led chiếu sáng để anh em làm việc vào ban đêm thứ hai thì là một cái bảng điều khiển được việc khó hoàn toàn bằng tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng và một con chốt hãm hơi đấy cho mình lấy kích thước chuẩn rồi mình chốt bằng cái à, con chốt này thay vì à, bạn bàn tay Đấy. là một con máy thứ hai là một máy à, phay đầu đố thay dao nhanh cũng được mang thương hiệu là Factor và một con máy thứ ba là một con đột dập nhập khẩu một ba dao Đấy. cuối cùng là một con máy nén khí 200 lít nó sẽ cung cấp à, hơi cho cái dàn máy này thì mình cũng mới vừa hoàn thành lắp đặt xong à, có hỗ trợ anh làm một, à, một cửa sổ quay thì góc cạnh thì rất ok mình em xem này này thì anh em nào có nhu cầu để sở hữu dàn máy à, làm cửa nhôm này thì hãy liên hệ với công ty của chúng tôi với cái số điện thoại trên màn hình thì công ty có à, hai chi nhánh chính nhãn ở ngoài miền Bắc gần à, Bến Tre Nghĩa, quận Hải Đông, Hà Nội. Nhãn thứ hai thì à, nằm đối diện à, khu công nghệ cao Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tổng quan cái xưởng của anh Thịnh. Cảm ơn em đã theo dõi video.